Cậu bé này đã phát hiện ra một chú hổ con ở trong rừng, từ đó cậu đưa chú hổ con về nhà làm thú cưng. Bọn họ cùng nhau chơi trốn tìm, còn chú hổ thông minh đang nấp trong một đống gấu bông trên giá. Chơi mệt rồi thì buổi tối bọn họ sẽ cùng nhau nghe câu chuyện trước khi đi ngủ của mẹ rồi ôm nhau ngủ. Hạnh phúc của một con người và một chú hổ chỉ đơn giản và thuần túy như vậy, chẳng qua là đối với chú hổ vốn dĩ là vua của rừng xanh lại vô cùng tàn nhẫn. Cả gia đình bốn người của chú hổ vốn dĩ sinh sống ở một cánh rừng nguyên thủy thần bí. Mỗi ngày anh em hổ đều nghịch bóng, sống cuộc sống hạnh phúc. Đột nhiên sự xuất hiện của một con trồn sóc đã khiến cho hồ em giật mình. hồ em nhát gan đã bị ép đến mức chỉ có thể trèo lên cây, nó làm vậy không phải là có chút sỉ nhục thân phận chúa tể rừng xanh của nó rồi sao? Có người lại dám bắt nạt em trai mình, hồ anh trực tiếp cất từng bước áp sát lại gần con trồn sóc hung hãn. Chúa tể rừng xanh như bọn tôi là thứ mà một con trồn sóc nhỏ bé như cậu có thể bắt nạt được sao? Trước sự uy hiếp của hồ anh, con trồn sóc vốn dĩ còn kiêu ngạo cũng chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy. Vốn dĩ cuộc sống như vậy vừa hạnh phúc lại vừa tốt đẹp, chẳng qua là sự xuất hiện của một đội thám hiểm đã phá vỡ đi sự yên bình này. Hổ mẹ phát hiện ra tình hình vội vàng tha hồ em yếu đuối về nhà. hồ anh cũng theo sát phía sau. Ngôi miếu thần có chút hoang tàn này chính là chiếc ổ nhỏ hạnh phúc của bọn chúng. Còn lúc này hồ bố đã âm thầm đứng lên chỗ cao để chú ý tới nhóm thám hiểm đang dựng trại này. Mục tiêu của bọn họ chính là tượng đá có giá trị không hề nhỏ ở đây. Bọn họ đã sắp xếp sẵn thuốc nổ. Cùng với tiếng nổ vang lên, một bức tượng đá đã đổ xuống, Lúc này chó săn ở doanh trại đã phát hiện ra hổ bố đang tuần tra để xem xét tình hình. Mọi người cầm súng lên, lập tức tụ tập lại, chuẩn bị đi bắn chết hổ bố. Hổ mẹ phát hiện tình hình không ổn, liền tha hổ em nhỏ bé leo ra ngoài tường bao quanh, chỉ để lại hổ anh đáng thương đang gọi mẹ một cách bất lực. Nó muốn leo lên, nhưng bức tường quá cao, còn lúc này người đã mò vào đã phát hiện ra hổ anh nhỏ bé và bất lực. May mà hổ bố đã kịp thời xuất hiện, lập tức lao lên trên, thế nhưng đã bị lãnh đội Aidan đi tới nổ súng bắn chết. Nhìn bố chết trước mắt, hổ anh đã rơi giọt nước mắt đau lòng. Nó âm thầm nấp phía dưới xác bố, có lẽ là cảm thấy bố đã chết vẫn có thể bảo vệ cho mình, chẳng qua là vẫn bị Aidan phát hiện ra. Bọn họ cùng mang tượng đá và cả hổ anh ra ngoài. Lúc bọn họ nghỉ ngơi, hồ anh đang mút ngón tay của Aidan một cách hăng say, không chịu buông ra, dường như giống với lúc đầu vẫn còn dựa vào lòng mẹ để bú sữa vậy. Đến khi Aidan lấy ra một viên kẹo, lúc này Hồ Anh mới thay đổi sự chú ý. Anh cũng không ngờ rằng chính là vì viên kẹo này mà sau này mình đã giữ lại được mạng sống. Nhưng lúc nhóm bọn họ đi tới thôn, những người dân đều vô cùng vui mừng, bởi vì ở địa phương, mọi người đều cho rằng hồ là tượng trưng của thần chết. Aidan có thể giết chết hồ, người dân đương nhiên là vô cùng vui mừng. Thế nhưng trưởng thôn tham lam lại không hài lòng với phí dẫn đường mà Aidan chi trả, nên đã tố cáo với cảnh sát địa phương rằng Aidan đã lén lút vận chuyển tượng đá. Aidan đã bị cảnh sát bắt giữ, Đến tối, hổ mẹ đưa hổ em đến gần thôn theo mùi hương, nó gầm lên gọi hổ anh. Hổ anh nghe thấy mẹ gọi, dùng hết sức định vùng ra, thế nhưng xích sắt quả thực là quá chắc, đồng thời tiếng kêu của hổ mẹ cũng đã khiến cho trưởng thôn phát hiện ra, ông ta lập tức tập hợp nhân lực, vứt đuốc theo hướng hổ mẹ, nguy hiểm áp sát tới từng bước, hổ mẹ chỉ có thể đưa hổ em mau chóng đi chạy trốn, còn sự vùng vẫy đáng thương của hổ anh cũng chỉ có thể làm gãy được lan can và ngã xuống. Ngày thứ hai, trưởng thôn tham lam lại bán hổ anh cho một giạp xiếc, khi bọn họ rời khỏi, Hồ Anh đã nhìn thấy hổ mẹ đang điên cuồng chạy tới chỗ mình từ trong chiếc lỗ nhỏ của cái hộp. Hổ mẹ dùng hết sức lực để truy đuổi, bởi vì nó biết đây là hy vọng cuối cùng của nó. Hổ mẹ tung người nhảy vọt, thành công nhảy lên xe ô tô. Nó ra sức cắn dây thừng, dùng hết sức lực để cứu Hồ Anh. Đúng lúc này, tài xế đã nhìn thấy hình bóng hổ mẹ trong gương chiếu hậu. Ông ta xoay vô lăng, định hất văng hổ mẹ xuống. Tuy hổ mẹ đã ra sức chống chọi, nhưng vẫn bị hất mạnh xuống. Hổ mẹ và hổ em chỉ có thể buồn bã nhìn theo chiếc ô tô càng ngày càng đi xa. Còn lúc này, trưởng quan hành chính của khu vực đã tìm tới Aidan, muốn tiến hành một giao dịch với anh. Chỉ cần Aidan bằng lòng tặng cho ông ta ba bức tượng đá thì có thể đổi lại được sự tự do và còn có thể mang toàn bộ tượng đá còn lại đi. Vì tự do, Aidan bắt buộc phải đồng ý. Một bên khác, hồ em quay lại rừng xanh đang chơi với một chiếc chuông, còn đây chính là cái bẫy loài người đã đặt. Không lâu sau, hồ em đã bị mắc vào bẫy. Có điều may mà hồ em đã thành công thoát được ra. Hồ mẹ cảm thấy không ổn, liền đưa hồ em rời khỏi. Thế nhưng vận mệnh không hề chiếu cố cho cặp mẹ con đáng thương này hổ mẹ vẫn không may rơi vào trong một cái bẫy. Cái bẫy quả thực là quá cao, hổ mẹ dùng hết sức lực để thử vài lần, nhưng vẫn không thể nhảy ra. Thấy mẹ bị kẹt, để cứu mẹ, hổ em cũng không may rơi xuống. Lúc này Aidan đã đi tới, anh bảo thuộc hạ đặt hàng rào xuống đậy cái bẫy lại, nhốt hai mẹ con ở trong đó. Hóa ra trưởng quan hành chính và Aidan đã chuẩn bị một trò chơi săn bắn, hy vọng có thể nhờ đó để lấy được lòng của quý tộc vương thất, từ đó có thể thuận lợi vận chuyển tượng Phật đi còn hai mẹ con trong bẫy chính là đối tượng bị săn bắn. Ngày hôm sau, khi quý tộc vương thất đi đến khu rừng nguyên thủy, mọi người đã thả chiếc hàng rào vào trong cái bẫy, hổ mẹ cẩn thận thăm dò, sau đó leo ra ngoài bằng chiếc hàng rào. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì thì hổ em cũng leo ra ngoài theo. Cuộc săn bắn sắp sửa bắt đầu. Tính cảnh giác bẩm sinh của hổ mẹ đã phát hiện thấy điều khác thường, thế là tha hổ em, giấu nó vào trong một cái hang nhỏ và cảnh cáo nó không được ra ngoài, còn nó lựa chọn hy sinh bản thân để thu hút những người đi săn này, từ đó đổi lại được sự bình an cho hổ em. Nhìn thấy người đi săn càng ngày càng gần, hổ mẹ gầm lớn một tiếng, nhảy vọt lên cao, cùng với một tiếng súng vang lên, hổ mẹ liền ngã xuống đất, còn tên quý tộc mập thì vô cùng tự tin về khả năng bắn súng của mình. Chân anh ta dẫm lên hổ mẹ, chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm, lại không biết rằng phát súng vừa rồi chỉ bắn trúng tai của hổ mẹ. Hổ mẹ đột nhiên nhảy lên, hất ngã anh ta xuống đất, sau đó nhân cơ hội mau chóng chạy trốn. Còn thú cưng của con trai trưởng quan lúc này đã phát hiện ra hổ em đang nấp trong hang. Cậu bé nhìn thấy hổ em đang thò đầu ra thì vô cùng thích thú. Thế là cậu đã đưa hổ em về nhà và chơi trò trốn tìm với nó. Còn lúc này hổ em thông minh đang bất động nấp ở giữa một đống gấu bông. Có điều cuối cùng vẫn bị cậu bé phát hiện ra, Đến tối, hổ em và cậu bé cùng nhau nghe mẹ kể chuyện, một người một hổ đã ôm nhau ngủ một cách hạnh phúc như vậy. Nhìn như vậy, thực ra cuộc sống của hổ em cũng rất hạnh phúc. Có điều chú chó đen như than này thì hoàn toàn đã bị thất sủng. Còn hổ anh bị bán tới dạp xiếc thì không may mắn như vậy, mất đi người thân thiết nhất, nó không ăn không uống. Cho dù đối mặt với thịt bò thượng đẳng cũng không hề động lòng. Chú hổ bị nhốt ở một bên khác không muốn nhìn thấy nó bị chết đói, thế là không ngừng dùng đuôi trêu chọc hổ anh. Còn hổ anh hình như đã coi nó là bố, vui vẻ chơi đùa với đuôi của chú hổ. Một bên khác, do trong hoạt động săn bắn, tên quý tộc mập đã bị xấu mặt, thế là trưởng quan hành chính bảo Aidan đi chuẩn bị một tấm da hổ tặng cho anh ta và ngầm nói rằng nếu không làm được thì sẽ lại nhốt anh vào trong tù. Aidan bất đắc dĩ nên chỉ có thể đến dạp xiếc để tìm vận may. Còn đúng lúc này, anh đã phát hiện ra hổ anh mình đã mang từ trong rừng ra. Aidan tự lẩm bẩm rằng, cho dù bây giờ thả mày về rừng xanh, mày không có kỹ năng săn bắt thì cũng sẽ bị chết đói, hoặc là sẽ trở thành thức ăn của những con mãnh thú khác. Ở lại đây, ít nhất mày còn có thể sống sót. Hổ anh nhìn Aidan rồi liếm lên song sắt. Aidan liền hiểu ra trong chớp mắt, thế là lấy ra một viên kẹo đút cho nó ăn. Lúc này người của giạp xếp đã đi tới, Aidan nói rõ với ông ta rằng muốn một tấm da hổ, giá trị cuối cùng mà chú hổ đã già yếu này có thể cống hiến chính là tấm da hổ này của nó rồi. Một bên khác, chú chó đen thất sủng mỗi ngày đều đuổi theo hổ em rồi bắt nạt. Gan của chú chó đen quả thực là rất lớn, chọn bắt nạt ai không chọn lại đi bắt nạt một con hổ. Tuy hổ em nhìn có vẻ đáng yêu, nhưng suy cho cùng người ta là chúa tể rừng xanh đấy, Khổ em đã bị ép đến mức đường cùng, bản tính vua của mãnh thú đã bùng nổ, trực tiếp khiến cho chú chó đen chết ngay tại chỗ. Khi mẹ cậu bé đi tới, đã giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Thế là bọn họ chỉ có thể nhốt hổ em vào trong lồng và mang đi, cho dù cậu bé khổ sở cầu xin thế nào cũng không có ích gì, suy cho cùng không ai có thể chịu nổi một con dã thú hung hãn có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Tuy thời gian chung sống không lâu, thế nhưng giữa một người và một hổ đã có tình cảm vô cùng sâu đậm, Cậu bé đuổi theo xe đi rất xa, nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả như vậy, còn cuối cùng hồ em đã bị nhốt vào trong sở thú vương thất có các loại dã thú hung mãnh. Vài năm đã trôi qua, hồ anh hồ em đều đã trưởng thành. Hồ anh trong giạp siếc chỉ cần không biểu diễn cho tốt thì sẽ bị đánh đập thậm tệ. Trong môi trường như vậy, hồ anh không chỉ học được nhảy vòng lửa, còn học được rất nhiều màn siếc Thế nhưng nữ thần may mắn không hề chiếu cố cho cặp hồ anh và hồ em này, quý tộc của vương thất muốn tổ chức một trận đấu thú còn chú hồ sẽ chiến đấu với hồ em chính là hồ anh trong giạp siếc trận đấu nhanh chóng bắt đầu con vật đầu tiên ra sân chính là hồ em đeo vòng trong sở thú. Do sự ảnh hưởng của những con dã thú hung mãnh khác ở sở thú, hồ em đã trở nên vô cùng hung hãn. Nó vừa xông ra khỏi lồng, toàn thân đã toát lên khí thế vua của bách thú, khiến khán giả có mặt không ngừng hoan hô. Còn hồ anh ở trong giạp xiếc thì do không đủ dinh dưỡng, nên đã gầy như que củi. Hồ Anh đối mặt với hồ em hung mãnh lạ thường trong sân đấu thú chỉ có thể không ngừng lùi lại. Nó đã không còn sự hung mãnh khi đối mặt với chuồng sóc năm đó rồi. Còn hồ anh hồ em lúc này không hề ý thức được đối phương lại là người anh em thân thiết của mình. Hồ Anh đã không còn đường lùi, chỉ có thể cương quyết đi ra một cách không bằng lòng. Hồ em hung hãn nhìn thấy con mồi, vào sân, lập tức lao lên. Thế là Hồ Anh Hồ em bắt đầu rằng co với nhau, Đối mặt với từng bước chân áp sát của Hồ Em, Hồ Anh chỉ có thể ra tay phản kích. Hai chú Hồ bắt đầu mày đuổi tao chạy trong sân đấu thú. Sau vài phát, Hồ Anh Hồ Em đã chiến đấu tới mức không phân được cao thấp. Có điều, đối mặt với Hồ Em hung mãnh khác thường, cuối cùng Hồ Anh vẫn đã bại trận. Còn lúc này đôi bên mới nhận ra đối phương từ trong đôi mắt của nhau, bọn chúng nhớ lại lúc đối mặt với sự công kích của trồn sóc hồi nhỏ. Hai anh em đã giữ tư thế như vậy, thế là hai anh em vui vẻ thân mật với nhau, dường như đang nói về nỗi nhung nhớ của những năm nay. Bọn chúng vui vẻ chơi đùa trong sân đấu thú, hai anh em lại chơi bóng như hồi nhỏ, còn khán giả đang xem trận đấu lúc này hiển nhiên là không vui, bọn họ ném đá vào trong lồng, thử khiến cho hai anh em phẫn nộ, khiến cho bọn chúng tiếp tục chiến đấu. Hồ em liền cắn chặt tay của đoàn trưởng giảm xiếc, không chịu buông ra. Nhìn thấy đoàn trưởng bị cắn, người huấn luyện lập tức cầm súng chạy vào trong sân đấu thú. Thấy hồ em sắp mất mạng trước họng súng, hồ anh trực tiếp vồ ngã người huấn luyện, không ngừng cắn xé ông ta. Thấy cửa đã bị mở ra, hai anh em không còn do dự mà lập tức chạy ra ngoài, Thế nhưng hồ anh hồ em chạy ra lại không hề làm tổn hại tới loài người, thế nhưng những người được gọi là quý tộc đó lại trực tiếp chui vào trong lồng, đúng là vừa được cười vừa châm biếm. Còn điều khiến người ta bất ngờ là, hồ anh trốn ra trực tiếp đi vào trong lồng, hồ em liên tục gọi vài tiếng với hồ anh trong lồng, hồ anh do dự một chút, cuối cùng vẫn dũng cảm đi ra. Hai em bắt đầu chạy trốn, đã cướp một chiếc xe, khiến cho mọi người sợ đến mức đồng loạt leo lên cây. Bọn chúng vui vẻ ăn lạp xưởng trong xe, không chỉ như vậy, hồ em còn làm ông chủ bán báo, nhìn em trêu đùa ông ta đi, đến cả báo cũng quên mang đi rồi, em cũng có ăn thịt người đâu. Cuối cùng hai anh em đã đi nhờ chiếc xe chở thịt lợn, thành công về lại rừng xanh. Hồ Anh cho Hồ Em thấy những kỹ năng mình đã học được trong nhiều năm nay, điều này khiến cho Hồ Em ngây ra, những năm nay anh đã trải qua những gì vậy, sao lại có thể ngốc nghếch như thế? Vào lúc hai anh em sắp đến nhà, bắt đầu sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, loài người lại đuổi theo, bọn họ vẫn không chịu tha cho cặp anh em hổ này, Bọn họ dùng lửa để bao vây xung quanh lại, ngăn cản đường về nhà của hai anh em. Hồ Anh biết đã không còn đường lùi, thế là Hồ Anh đã sống ở dạp xiếc liền không hề do dự mà nhảy qua khi đối mặt với ngọn lửa dữ dội. Điều này khiến Hồ Em ngây ra, trời ơi, đây là thao tác gì vậy? Nhìn thấy Hồ Em không đi theo, thế là Hồ Anh lại nhảy về, nó dụ lên đầu của Hồ Em, như thể đang nói, đừng sợ, một mắt nhắm một mắt mở, nhảy một phát là qua được. Thế là Hồ Anh đã làm mẫu, lại nhảy qua thêm một lần, lần này Hồ Em cũng không còn do dự mà nhảy theo Hồ Anh. Aidan nhìn thấy tất cả những điều này ở phía xa đã ngây ra, anh không ngờ rằng tình cảm giữa động vật lại có thể khiến cho con người cảm động như thế. Còn lúc này, cậu bé đã tìm được hồ em ở phía sâu trong khu rừng. Hồ em cũng nhận ra người bạn ngày xưa. Cậu bé nói với hồ em, sau này mày tuyệt đối đừng quay lại xã hội loài người, ở trong rừng mới là nơi an toàn nhất. Hồ em dường như đã hiểu, ngây ra nhìn người bạn cũ hồi nhỏ. Tiếp đó cậu bé giúp hồ em tháo chiếc vòng trên cổ ra rồi vứt sang bên cạnh còn Aidan lúc này đang lo lắng cho sự an toàn của cậu bé đang cầm súng ngắm chuẩn một người và một hổ ở phía xa, lại không biết rằng hổ anh đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm anh, dường như đang nói, chàng trai, bỏ đi mà làm người. Aidan chỉ có thể chậm chậm đặt súng xuống để tỏ rõ sự thân thiện. Hổ anh đi tới liếm lên túi của Aidan, hóa ra là nó muốn ăn kẹo, có điều đáng tiếc là đã không còn kẹo nữa. Aidan nhìn hổ anh có chút không vui, khẽ nói một câu, hãy tha thứ cho tôi. Aidan và cậu bé nhìn bóng lưng chậm chậm rời đi của hai anh em, âm thầm chúc phúc cho bọn họ hổ anh hổ em cuối cùng đã về lại nơi trước đây bọn chúng đã từng sống, còn hổ mẹ lúc này cũng chậm chậm đi ra. Hóa ra nó vẫn luôn chờ đợi hai đứa con của mình. Từ đó, cả gia đình ba người đã sống hạnh phúc cùng nhau. Chẳng qua là do sự tham lam không có điểm dừng của loài người đã khiến cho hổ bố đã không thể quay lại được nữa. Ở đây, tôi muốn kêu gọi mọi người, mỗi một sinh mạng đều đáng được tôn trọng, xin hãy đối xử tốt với động vật bên cạnh bạn, nếu không yêu thương thì cũng đừng làm tổn thương. Hy vọng có thể khiến cho càng nhiều người tham gia vào trong hành động bảo vệ động vật. Nice TV cảm ơn các bạn đã xem. Đăng ký ủng hộ mình nhé!